Xin chào một số dòng bếp ga nội địa Nhật à, có sẵn tại shop đây là những dòng bếp ga mặt uh, men dòng cơ bản mặt men à, các bạn à, muốn tìm hiểu con nào thì các bạn nhắn vào à, Zalo của shop à, số 0909306149 à, nhân viên sẽ à, gửi hình chi tiết cho các bạn xem đây là những ờ, một số dòng ờ, bếp cơ bản đây là dòng ờ, bếp kính full chức năng những dòng bếp kính full chức năng 13 14 15 16 18 19 20 là dòng bếp ga âm những dòng bếp ga âm và bên này là những dòng bếp từ chưa vệ sinh tôi sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn chi tiết từng con bếp à, số 1 là dòng cơ bản của Rinnai nút xoay thì con này à, chức năng cơ bản thì à, à, bếp sẽ tự động khóa ga tắt lửa khi mà gió thổi tắt lửa hoặc là nước à, cạn nồi nhiệt độ đáy nồi trên 250 à, độ thì khoa, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa đây là dòng bếp cơ bản thì đà, bếp số 2 giá 1 triệu rưỡi 02 à, 072 244 con này sản xuất năm 2017 ở bên trong thì nó còn rất là mới nhưng có cái là cái mặt bếp ở ngoài này nó hơi bị ố bếp số 3 1 triệu tư 902 062 đây cũng là dòng bếp cơ bản của Paloma bếp này thì nó có cái nút 3 ờ, giây thì à, khi mà các bạn chọn à, nút 3 giây thì nó sẽ nâng à, cái nhiệt độ cảm biến đáy nồi lên 300 à, độ thì bếp mới tự động khóa ga tắt lửa à, còn đây là cái công tắc của shop công tắc rang của shop khi mà mình gắn công tắc này thì à, nó sẽ nâng cái nhiệt độ của cảm biến đáy nồi lên 450 độ à, nhiệt độ ga mình đốt thì nó sẽ không có đủ để mà làm tắt lửa cho nên mà shop sẽ gắn thêm cái nên bạn nào muốn à, rang đậu à, rang gạo rang đậu chiên à, nhiệt độ cao chiên thoải mái thì shop sẽ gắn thêm cái này không lo tắt lửa bếp số 4 giá 1 triệu 8 001292 cũng là một dòng bếp của Rinnai bếp cơ bản của Rinnai bếp này có gắn cái ờ, tắt ra rang của nhà sản xuất Tokyo ga hay Osaka ga thì nó là cái hãng cung cấp ga nó không sản xuất bếp ga mà nó đặt hàng của Rinnai, Paloma hoặc ờ, Hackman để bán hoặc ờ, tặng cho khách hàng của khách hàng xài ga của họ bếp số 5 900 343 bếp cơ bản của Paloma bếp số 040 655 giá 1 triệu 6 bếp số 7 giá 2 triệu 2 bếp nút nhấn cơ bản của Rinnai 004201 những dòng bếp cơ bản thì các bạn nếu mà muốn à, hẹn giờ nấu hoặc nướng thì mình có thể mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ giá 80 nghìn để mình à, hẹn giờ nấu hoặc nướng những cái loại à, thực phẩm mà mình biết trước cái thời gian chính bếp số 8 1 triệu tư 017297 bếp số 9 2 triệu 2 902405 bếp số 11 giá 2 triệu 2 bếp nút nhấn Green Knight ô nút nhấn của Paloma 600012 đây là những dòng bếp bếp uh, kính full chức năng full inox Green Knight full chức năng full inox trái thì nó có hẹn giờ hẹn giờ nấu của bếp trái à, đây là chức năng à, nấu cơm nấu cháo và nút 3 giây của nhà sản xuất nấu nước sôi nấu nước sôi à, tự tắt và nấu nước sôi 5 phút tắt chọn nhiệt độ chiên từ 160 180 đến 200 độ hẹn giờ nướng chọn à, ngọn lửa chọn mức ngọn lửa trên, trên dưới nướng này là nướng hai tầng lửa ha Ờ, theo cái chế độ ờ, thực phẩm chọn thực phẩm các bạn ờ, quan tâm sản phẩm nào thì các bạn có thể nhắn vào zalo của shop 090 và nhắn kèm theo mã 6 số thì nhân viên sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem bếp 14 giá 6 triệu 001 686 cũng là phun chức năng nhà mặt kính của Rinnai bếp 15 cũng là mặt kính của Rinnai có chức năng full inox bếp số 16 Osaka ga Osaka ga là cái hãng à, cung cấp ga bếp này của hạt ma sản xuất đây là những dòng bếp ga âm 10 ta ờ, à, 19 20 là những ờ, dòng bếp ga âm hàng trưng bày hàng trưng bày là bên trong nó còn như mới luôn 18 bếp 18 là bếp full chức năng dòng này là dòng cao cấp của Rinnai 000136 dòng này là dòng cao cấp bếp ga âm cao cấp đây là những dòng bếp từ những dòng bếp từ à, những con này thì chưa giá này là chưa vệ sinh các bạn quan tâm sản phẩm nào thì nhắn vào Zalo của shop nhân viên sẽ ờ, gửi hình chi tiết cho các bạn xem à, với con bếp ờ, ngày hôm nay ờ, shop xin giới thiệu với các bạn shop xin giới thiệu với các bạn một con bếp full chức năng Rinnai mã bếp 003062 mỗi ờ, bếp có một ờ, mã số riêng mã 6 số như bếp này là mã 003062 đây là nội thất bên trong của bếp giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử các ờ, chức năng của bếp bếp đang sử dụng à, hai viên pin đại đầu tiên tôi sẽ thử à, với chức năng à, gió thổi làm tắt lửa thì bếp sẽ tự động khóa ra tôi sẽ mở ba bếp thì mâm nướng của bếp khi nướng thì các bạn nhớ đổ một lớp nước vào phía dưới mâm nướng để ờ, khi nướng thì nước nó bốc hơi lên làm ờ, mềm thực phẩm và khi vệ sinh thì chúng ta cũng dễ dàng vệ sinh hơn tôi sẽ bật nhỏ lửa lại để dễ thổi mô phỏng là gió thổi làm tắt lửa sau 5 đến 7 giây bếp nhận tín hiệu lửa đã tắt thì bếp sẽ tự tự động khóa ga bếp đã à, tự động khóa ga kèm theo tiếng bếp công tắc còn mở tiếp theo tôi xin à, giới thiệu với các bạn à, khóa ra khi nước cạn nồi tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay thế cho hai miếng hai đáy nồi khi thử chức năng này tại nhà thì các bạn à, nên sử dụng à, nồi có đáy dày bởi vì nồi nếu mà nồi có đáy mỏng gió nó thổi qua làm à, nguội đáy nồi thì các bạn thử thời gian lâu nó cũng pha, nó cũng sẽ không tắt lửa các bạn lưu ý là cái mâm chia lửa này nó cao hơn cái mặt bếp 2 cm những nơi khác họ giới thiệu à, à, chức năng chống trào hàm ý là nước trào ra làm tắt lửa thì à, bếp sẽ tự động khóa ga à, à, nhưng mà nước nó có trào ra thì nó cũng chỉ nằm trên à, mặt bếp thôi nó không thể nào làm tắt lửa được cho nên là giới thiệu à, chức năng chống trào là không chính xác bếp đang sử dụng hai viên pin đại à, bếp ga nội địa Nhật hao pin hơn bếp ga Việt Nam bởi vì ờ, khi mà à, mình à, bật một bếp thì cả ba bếp nó đều đánh lửa theo mục đích là để đốt cháy lượng ga thừa nếu rò rỉ đó là chức năng an toàn của bếp để khắc phục cái tình trạng nhanh hết pin thì shop có bán kèm theo một cái ờ, bộ pin sạc à, một cục sạc có đoạn dây dài 3 mét với đoạn dây dài 3 mét này là mình ờ, dễ dàng thao tác không cần phải kéo ổ điện gần sát bên bếp mới sạc được mình xài, xài nó thoải mái hơn bếp bên phải đã nhận nhiệt độ cao thì bên nó sẽ tự động à, giảm ngọn nhỏ ngọn lửa lại khi mình nó giảm ngọn nhỏ ngọn lửa thì cái cần gạt này nó à, không điều chỉnh được đã nên nó tự động nhà giảm nhỏ ngọn lửa rồi cái à, cần gạt này nó sẽ không có tác dụng bếp bên phải 203 khoảng 230 độ bếp bên trái 220 độ tùy từng vị trí mà nó có nhiệt độ khác nhau khi ờ, bếp nhận nhiệt độ ờ, khoảng 250 độ thì ờ, bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa các bạn muốn rang khỏi không tắt lửa khi mà các bạn muốn rang gạo rang đậu cần nhiệt lượng cao ờ, cần ờ, duy trì cái ngọn lửa thì, ờ, nếu mà sử dụng cái nút 3 giây của nhà sản xuất thì nó sẽ nâng nhiệt độ cảm biến của đáy nồi lên 300 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga và tắt lửa còn muốn nếu các bạn muốn rang xào nhiệt độ cao hơn nữa thì shop có gắn cái loại công tắc rang của shop bếp bên à, trái đã khóa ga bên phải cũng gần khóa ga rồi với công tắc rang của shop thì à, mình à, sẽ đúng rang xào thoải mái không sợ tắt lửa nữa shop sẽ tích hợp vào nút 3 giây này luôn để không phải khoan thêm lỗ trên mặt bếp thì cái mặt bếp nó sẽ gọn gàng hơn đẹp hơn ga nội địa Nhật có hệ thống phân phối bếp ga khắp cả nước. Các bạn à, muốn mua bếp ga thì à, liên hệ với à, số điện thoại 0909 306 149 hoặc nhắn vào Zalo số 0909 306 149. Những đại lý có các bạn muốn làm đại lý thì nhắn vào số điện thoại của anh Nam để có giá ưu đãi cho dành cho đại lý. Các bạn xem trên YouTube có thể tìm kiếm với từ khóa rẻ ăn khuyến mãi để xem thêm nhiều video thử bếp của chúng tôi. bếp bên trái tôi sẽ thử bếp với chức năng nấu nước sôi như là bếp à, sẽ ờ, khi mà nước sôi lên thì bếp sẽ tự ờ, động khóa ga tắt lửa bếp bên phải đã khóa ga công tắc còn đang mở tôi sẽ thử ờ, bếp à, hẹn giờ nướng mặc định của ừ, bếp nướng là 9 phút tôi sẽ ờ, thử với một phút khi mà còn 30 10 giây thì nó sẽ tự động đếm lùi đếm lùi về không thì nó sẽ tự động à, khóa ra bếp uh, lò nướng đã tự động khóa ra sau thời gian một phút bếp trái khóa ga khi nước sôi công tắc còn đang mở bây giờ tôi sẽ thử bếp với à, bộ pin sạc khi sử dụng pin sạc thì à, chúng ta sẽ sử dụng kèm cái lò xo như thế này đây là cực dương của viên pin nó có ngắn nè để mình à, phân biệt à, khi giao bếp thì shop cũng sẽ à, đánh dấu cộng và trừ để à, các bạn phân biệt cực âm và cực dương móc cái lò xo này vào cực dương móc vào cái lỗ nhỏ đằng trước thôi xoay cho lò xo nó cứng lại và nó, cho nó cố định cái lò xo này rồi đúc cái à, cực dương à, cái cực âm đúc vào trong cực dương à, ở ra ngoài cái lò xo thì miếng sắt đầu còn lại của lò xo chạm vào miếng sắt phía trước bếp sử dụng pin sạc hoạt động bình thường bếp này chỉ có hẹn giờ ờ, nướng không có hẹn giờ nấu thì nếu mà các bạn muốn hẹn giờ nấu thì các bạn có thể dùng thêm ổ cắm hẹn giờ để hẹn giờ cho bếp nấu tôi cũng sẽ hướng dẫn ờ, các bạn sử dụng ờ, ổ cắm hẹn giờ cho bếp nấu thì để sử dụng ổ cắm hẹn giờ thì các bạn phải rút viên pin ra rút viên viên pin ra rồi bên hông của bếp chúng tôi đã gắn sẵn cái đầu chờ này phần cắm cái đầu đầu chờ sạc vào đây chúng ta sẽ mượn vào cái vào cái cục sạc của bếp sử dụng cái à, cục sạc à, cắm vào à, ổ cắm hẹn giờ và cắm vào ổ điện cắm vào ổ điện và, và các bạn nhấn nút start nè để à, thiết lập cái thời gian à, hẹn giờ các bạn có thể chọn tới 60 à, phút nếu mà à, mình nhấn quá tay quá cái thời gian mình mong muốn thì các bạn rút ra rồi cắm lại tôi sẽ thử bếp với một phút sẽ thử bếp với một phút cho các bạn xem lửa phập phù bớt lúc lúc nhỏ là cảm biến hoạt động bình thường khi mà cái mình à, đốt không như vậy nè ngọn lửa nó sẽ tỏa nhiệt à, cảm biến nó nhận à, nhiệt độ cao thì nó sẽ giảm ngọn nhỏ ngọn lửa lại sau cái uh, thời gian một phút hiện giờ thì bếp đã tự động khóa ga công tắc còn đang mở shop có bán kèm theo một cái vanga 50 lít 345m giá bán tại shop 130 ờ, nghìn à, những ờ, cửa hàng khác họ giới thiệu bán với giá 100 nghìn à, giới, giới thiệu thì vanga là nhập khẩu nhưng thực đó chất là những loại van này chỉ sản xuất tại Việt Nam thôi như van này là sản xuất tại công ty nhà bếp Vina khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh nó chỉ mang công nghệ của Nhật Bản thôi tôi đã thử xong các chức năng của bếp hẹn các bạn vào video thử bếp tiếp theo